Công an xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang xác minh thông tin vụ việc một bé trai bị một người phụ nữ đánh đập dã man. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh một bé trai khoảng 4 năm tuổi nằm dưới nền nhà bị người phụ nữ đánh vào mặt vào đầu. Dù bé khóc lớn, nhưng người phụ nữ này vẫn không dừng lại.